xanh như ngài hiến cha những can về chiều nào đau lòng con chúa trời cao bao nhiêu năm truyền giáo nay còn mỗi thân một mình ôi nhân sinh phụ tình chỉ biết trong đấng từ chúa thương tình đỡ nợ nhìn màu quá con thiên chúa vì yêu thương sinh xuống nhân trần làm con trên hy tế một lần tròn thương đau chuông lấy tội nhân ngài chiều trên tuyết treo trên xa chiều đâm thâu gai quấn trên đầu chiều can về loan máu thăm sầu tình nào xanh như ngài hiến trao Giêsu tình yêu trung thành dâng hiến chúa vì yêu thương sinh xuống nhân trần làm con chiên hy tế một lần tròn thương đau chuồng lấy tội nhân ngài chiều chết treo trên xa chiều đấm thâu gai quấn trên đầu chiều can về loan máu thăm sầu tình nào xanh như ngài hiến trao trọn tình đổi lấy ơn inh thần linh thêm câu ca lời kinh tìm chuông lấy tội nhân ngài chiều chết treo trên xa chiều đâm thâu gai quấn trên đầu chiều can về loan máu thăm sầu tình nào xanh như ngài hiến trao chiều cắn về loan máu tham sầu tình nào sai như ngài hiến trao chiều dâng buông trên đôi cao tuyệt vọng một tâm thân lẻ loi vai vác cây thầm xa ngài đã chọn phàm nhân mang khổ đau nhục hình giòn máu nơi bàn chân nơi máu gai đội đầu ơi lời đã hiến sang, hiện thân trong mai trời đất lặng thinh ngôi lời chiều đóng đinh hiện thân trong rượu dâng lên chúa trời đây tay ngài cất cao giòn máu rơi xuống gọi vang thay không một ai trả lời ngài ngước lên trời cao ôi sao cha bỏ con ngài thấy mình đơn côi nơi trần gian tội tình và mẫu future. chung ngài chấp nhận khổ đau mang công gai cựng hình ngài xót thương phàm nhân nên chết thay tội đời chưa dâng lên chúa trời đây tay ngài cất cao giọt máu rơi xuống đổi lấy tội nhân đây chân ngài đóng đinh bàn chân rơm máu chuộc tôi nhân gian rơi xuống 专属。 đầy chua xót mang cho con những vết thương nỗi buồn thao thức đêm trường xin cho con dám bước qua tháng ngày buồn đau tê tái cho con tim mỗi sớm mai lấy lại tình mến hăng say vì cuộc chân ái 爱的。 to tình ai đến bên con từng ngày con cần chúa chân mệt nhoài lê bước đơn côi bao muộn phiền giăng kín tâm hồn còn tìm đâu những ngày yêu dấu nghe con tim chưa chân niềm đau xin một lần dừng bước chân đi cho cuộc đời thôi những gian nguy con tìm về nơi để ngày mai sẽ không nhạt phai để tình con ra trên cao ôi khổ hình sao quá thương đau ân tình nào danh ví cho bằng một tình yêu không bờ không bến yêu thương con vẫn một lòng xa xin nguyện lòng tình mến dâng trao cho cuộc đời với bớt thương đau xin chọn tình một tình yêu thiết tha đầy vơi đời đẹp tươi thái ân dạng trông về ngài ánh sáng bao la con nguyện làm tia nắng tràn hòa gửi tình thương chúa trời muôn hương cho yêu đương sáng lên ngàn phương xin tình ngài dìu bước con đi trên đường đời dấu lắm gian nguy qua ngày buồn qua những đêm dài 你。 đi theo thầy từng ngày lòng ngài luôn khát khao mong con đến ở cùng ngài luôn ngài ơi lòng con lắm tơ vương nghĩ suy lo trăm bề muôn hương bao nhiêu mệt mỏi với trang trường khiến lòng chẳng nghe tiếng yêu thương ngài ơi đời nhiều ngang trái xin các con trong bàn tay của ngài nguyện ngài thương gìn giữ trái tim con để tình con luôn sắc son vẹn vang thì thầm tiếng kêu mời tha thiết con ơi hãy hiến dâng cuộc đời cùng thầy miệt mài đi bốn phương mang theo an bình và yêu thương dừng xây tình người khắp muôn nơi ủi an bao tâm hồn thông hối nhưng sao con vẫn thấy chơi vời khiến lòng chẳng nghe tiếng gọi mời ngài ơi dù đời nhiều ngang trái xin các con trong bàn đừng gìn giữ trái tim con để tình con luôn sắc son vẹn toàn lời ngài vẫn vang vọng trong con nhưng con vẫn mãi mê giang trần tình ngài dạt sao theo tháng năm nhưng con yêu trần đời say đắm ngài luôn chờ đợi mãi bên con ước mong con quay về neo chính nhân rằng con vẫn cứ trung tình thiên lòng chẳng sao muốn hy sinh ngài ơi dù đời nhiều ngang trái xin các con trong bàn tay của ngài nguyện ngài thương gìn giữ trái tim con để tình con luôn sắc son vẹn vang Ngài ơi dù đời nhiều ngang trái Xin khắc con trong bàn tay của Ngài Nguyện Ngài thương gìn giữ trái tim con Để tình con Luôn sắc son vẹn toàn